Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu món cà ri vịt. Món này mình ăn kèm với bánh mì hoặc bún nha các bạn. Món này nấu cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn theo dõi hết clip này sẽ yên tâm vào bếp tự tay nấu cà ri vịt cho cả nhà mình ăn nhé. Để nấu món cà ri vịt các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nước cốt dừa, một trái dừa mình nạo ra mình dắt lấy nước cốt nha các bạn và đường. Và nhân vật chính của chúng ta là một con vịt khoảng 1 kg rưỡi nha các bạn, sẽ dành cho 4 5 người ăn. Đây là huyết vịt. Nước dừa tươi và nếu như chúng ta không có nấu bằng nước dừa tươi thì nước lọc cũng được các bạn. Và khoai lang khoai lang chúng ta khoảng nửa ký để ướp thịt vịt thì à, chúng ta cần có xả và cà ri bột cà ri à, chúng ta đập dập xả ra sau đó chúng ta sẽ cắt khúc cho vào trong cái nồi à, thịt vịt đây là bột cà ri chúng ta cho hết nửa chén vào trong cái à, thao thịt vịt sau đó chúng ta bắt đầu cho khoảng 3 ờ, muỗng đường và đây là bột ngọt bột ngọt thì chúng ta cho khoảng ờ, một muỗng một muỗng canh bột ngọt đây là hạt nêm chúng ta cũng cho khoảng một muỗng canh hạt nêm và sau đó là khoảng nửa muỗng canh muối muối bọt chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều lên để cho nó thấm nó, nó ngấm vào trong cái ờ, thịt vịt của mình trộn đều lên nha các bạn để cho nó thấm đều thịt vịt thì chúng ta mua về chúng ta làm sạch và chúng ta nên rửa lại với nước muối pha với một chút giấm nha các bạn để cho nó bán cái mùi vịt nó không có hôi vịt nha các bạn và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu à, mình cho dầu vào trong cái nồi Chúng ta sẽ khử tỏi Chúng ta sẽ sử dụng khoảng à, một muỗng, hai muỗng tỏi hai muỗng tỏi băm nha quý vị Băm hoặc xay gì cũng được Chúng ta sẽ sơ qua cho nó nó vừa vàng cái tỏi thôi nha các bạn Chú ý đừng có để cho tỏi khét Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái vịt mà mình đã ướp sẵn vào rồi rồi cũng xào lên xào lên cho cái thịt vịt nó hơi săn lại nó vừa săn lại cái lớp ờ, ở ngoài thôi đừng có chín nha các bạn rồi khi mà thịt vịt của chúng ta nó săn lại rồi thì chúng ta bắt đầu cho nước dừa tươi vào nếu không có nước dừa tươi thì mình nấu bằng nước lọc cũng được nhưng mà nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn sau đó chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào nhưng mà đây là cái nước nước hai nước dảo nha các bạn còn cái nước nhất thì chúng ta để riêng từ từ à, lúc mà vịt nó chín rồi chúng ta múc ra tô rồi thì mình mới mới cho cái cái nước cốt nhất vào để cho nó tăng thêm cái vị béo rồi bây giờ cái nồi thịt vịt của chúng ta đã sôi lên đã sôi lên Đó. chúng ta cứ để cho nó sôi khoảng 30 đến 40 phút thì lúc đó vịt của chúng ta nó nó sẽ nó mới mềm còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho khoai lang vào khoai lang và huyết chúng ta bỏ vào cùng đến khi mà khoai lang của chúng ta nó chín thì à, nồi thịt vịt của chúng ta đã hoàn thành Đấy, nhìn thấy hấp dẫn không quý vị? Và bây giờ thịt vịt đã mềm rồi, đã chín rồi, khoai cũng đã chín. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nồi uh, cà ri vịt. Ôi thơm quá các bạn. Thấy thèm không các bạn? Đây, mời các bạn nha. Đây, bây giờ, bây giờ chúng ta mới bắt đầu bỏ cái nước cốt nhất vào, nước cốt dừa mà nước nhất cái nước mà mình dắt lần đầu tiên rồi thấy thèm không quý vị đây mình sẽ ăn kèm với bánh mì à, muối tiêu chanh với bún đây đơn giản dễ làm không các bạn chúc các bạn thành công với món cà ri vịt của mình nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Thuần SD nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Audio Jungle.